chào mọi người thư bữa nay thư đi đã đi hái uh, nha đam về đây chúng ta sẽ nấu một món à, nha nam đường phèn nha thanh mát cho mùa hè nghe ngon tuyệt vời nha ừ, chúc cả nhà một buổi sáng và cả ngày mới an lành hạnh phúc nha xin mời cả nhà cùng thưởng thức và xem quy trình sản xuất của thư nha ừ. Minh Thư ở kênh Minh Bà Rồ và ở kênh Minh Nguyễn Bình Dương và ừ. dạ, Minh Bà Rồ Bình Dương yeah, dạ, mời các bạn chúng ta sẽ đi à, rồi mời cả nhà chúng ta sẽ đi ờ, vệ sinh rửa nha đam mà chúng ta sẽ chuẩn bị sẽ sơ chế nha cả nhà yêu nha tôi sẽ rửa rái thao nha đàn đàn đàn đàn thử bỏ vô bạn khi sẽ bỏ vô nghe các bạn đó ừ, rồi, để, ừ, bỏ nhanh nhanh lên bỏ đại vô ừ. Ừ. thôi rửa lần đi. À. Ô, tôi làm rất là kỹ, tỉ mỉ, đẹp đẽ nha. Uhm. Sao bỏ vô một cái rổ? Ừ, đúng rồi, rất là tuyệt. Cái cái nè. Ừ. sạch á. Thư rất là giỏi lắm nha. Dạ. Cả nhà nhớ ủng hộ chia sẻ cho Thư một like nha, một lượt đăng ký nha và luôn luôn có những món ăn mới và hấp dẫn và mê ly trong mùa dịch nha ừ, thì những video video có điều gì thiếu sót mong cả nhà chia sẻ và góp ý xây dựng nha à, và mỗi video video hàng ngày sẽ phát hành những bạn nào đăng ký thành công sẽ được xem video hàng ngày mới nhất nha hoàn toàn miễn phí nha ô oh, thư đã trở lại nha bây giờ thư đang cầm gì đó một cái dao đó không cái dao để mà chúng ta gọt à, à, nha đam ha thưa cầm dao đúng không gọt nha đam đúng không để chúng ta chuẩn bị vô hành trình chế biến nấu đúng không đúng rồi oh, xin mời ô oh, thư làm rất là giỏi thư cầm lên đi ô, oh. những bạn lên luôn ô oh, thư giỏi ô oh, thư làm được cái nhà ừ. Ồ, thư rất là dở tôi sẽ gọt ra rồi thì bỏ xuống tôi sẽ nạo nha Ồ, thư dở lắm nha ừ, tôi sẽ cầm muỗng tôi sẽ nạo ok Ồ, thư làm rất là ngon quá trời quá đất luôn ừ. wow rất là tuyệt quá đi cả nhà thư làm rất là đẹp ừ, quá trời quá đất luôn rất là ngon không thể tưởng nổi wow rất là hấp dẫn nhà đàm thanh và mát nghe ngọt giúp giải nhiệt trong mùa à, covid ha, mùa hè này nữa đóng luôn giỏ đầy đủ oh quá tuyệt vời thư rất là giỏi người cả nhà không chê điểm nào được nha cả nhà ok rất là đẹp ừ, những cái à, sớ của cái à, nhà đàm được à, chế biến gọt qua và và sẽ kẻ caro rất là đẹp à quá tuyệt vời ok uhm. rất là giỏi nha cả nhà và cả nhà hãy chờ đợi trong giây lát nha chúng ta sẽ nấu nướng nha nó sẽ nấu lên và dạ, thầy, thầy thưởng thức rất là ngon cả nhà yêu ạ thế à thế là ngon thế ừ ok rất là tuyệt vời cứ làm đi ồ rất là ngon ạ à. nó hợp với nấu với đường phèn và đường cát đã rất là ngon